Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh Thông tin Trai Quan Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ à, bắt đầu với một cái vấn đề, một cái thông tin mới Thì đây là mình tóm tắt nội dung đáng chú ý, trích những nội dung đáng chú ý ở cái nghị quyết số 116 của chính phủ nha mọi người Mọi người muốn biết chi tiết của cái nghị quyết này thì mình xem ở video sau trong kênh nhé Về việc chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Thì mình tóm tắt những nội dung chính mà đáng chú ý nhé. Đấy, như thông tin mình mới nói đó. Thì hỗ trợ người lao động như thế nào? Đối tượng là gì? Thì đối tượng là người đang đóng bảo hiểm thất nghiệp và người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ tháng 1 năm 2020 đến 30 tháng 9 năm 2021 có bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp và không bao gồm người lao động làm việc tại cơ quan nhà nước tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên. Đấy, mọi người nhớ nha. Mức hỗ trợ thì như thế nào? Mức hỗ trợ đóng dưới 12 tháng thì 1 triệu 800 ngàn đồng trên một người. Đóng đủ 12 tháng nhưng mà dưới 60 tháng thì là 2 triệu 100 ngàn đồng trên một người. Tức là đóng đủ 1 năm cho đến dưới 5 năm thì được 2 triệu 1 nhá. Đóng đủ từ 60 tháng đến 84 tháng thì 2 triệu 400 ngàn đồng trên một người. Tức là đóng đủ từ 5 năm cho đến dưới 7 năm á, là 2 triệu 400 ngàn đồng trên một người nhé. Đóng đủ từ 84 tháng tới dưới 108 tháng là 2 triệu 650 ngàn đồng trên một người. Tức là đủ từ 7 năm cho đến dưới 9 năm á là 2 triệu 650 ngàn đồng cho một người. Đóng đủ từ 108 tháng cho đến dưới 132 tháng là 2 triệu 900 ngàn đồng trên một người tức là đóng đủ từ 9 năm cho đến à, dưới 11 năm thì được hưởng mức là 2 triệu 900 ngàn đồng trên một người. Còn trường hợp mà đóng đủ từ 132 tháng trở lên thì được hưởng 3 triệu 300 ngàn đồng trên một người. Tức là đóng đủ 11 năm trở lên ấy, thì là được hưởng 3 triệu 300 ngàn đồng cho một người. Hỗ trợ một lần nha mọi người. Và làm thế nào để được hỗ trợ này? Thì đây là những cái thông tin mà mọi người cần biết này. Người lao động nên chuẩn bị những gì? Đấy. Để nhận hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp một cách nhanh chóng và chính xác. Đấy, thì trước hết là người dân phải cập nhật thông tin về quá trình tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Người lao động nên tra cứu thông tin về quá trình tham gia bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp của bản thân để cùng giả soát, đối chiếu với dữ liệu cơ quan bảo hiểm xã hội giúp chính xác và đúng mức hỗ trợ của mình. Thì người lao động có thể tra cứu thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp của bản thân tại sổ bảo hiểm thất nghiệp của người lao động. Đấy, có thể lấy sổ bảo hiểm ra coi. À, mình đã đóng được bao nhiêu tháng và hưởng những tháng nào chưa hoặc là cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam bảo hiểm xã hội.gov.vn hoặc tổng đài bảo hiểm xã hội Việt Nam 1900 9068 hoặc ứng dụng VSSID bảo hiểm xã hội số. Cái ứng dụng này thì nhiều người đăng ký nhưng mà cũng, mình đăng ký tài khoản thì cũng phải lên bảo hiểm mang sổ bảo hiểm mang chứng minh lên đó thì họ xác nhận cho mình cái app này nhé. Đấy. Hoặc tin nhắn tra cứu tổng đài 8079 soạn tin BH cách QT mã số bảo hiểm xã hội gửi đến 8079. Lưu ý nha, quá trình tham gia bảo hiểm thất nghiệp tra cứu qua các phương thức này có thể bao gồm cả thời gian tham gia bảo hiểm đã hưởng trợ cấp rồi, nên là chỉ mang tính tham khảo thôi. Đấy thì mọi người ai mà đã hưởng bao giờ chưa thì mọi người biết à, mình đã từng nghỉ việc bao giờ mình hưởng bảo hiểm thất nghiệp lần nào chưa mình biết à. Đấy, việc tiếp theo là mọi người chú ý phải tài khoản ngân hàng cá nhân. Người lao động nên chuẩn bị một tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền hỗ trợ được nhanh chóng và thuận tiện nhất. Đối với trường hợp mà đã có tài khoản ngân hàng rồi thì thông tin cần cung cấp để nhận hỗ trợ là tên ngân hàng mở tài khoản, tên chi nhánh, số tài khoản ngân hàng, số chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân được dùng để mở thẻ ngân hàng. Đấy, nhớ nhé. Còn những người mà chưa có tài khoản ngân hàng, người lao động nên nhanh chóng mở tài khoản ngân hàng cá nhân để việc nhận hỗ trợ được thuận tiện và chính xác nhất. Hiện nay, việc mở tài khoản ngân hàng cá nhân đã rất thuận tiện, nhiều ngân hàng đã có dịch vụ mở tài khoản trực tuyến. Lưu ý, tên chủ tài khoản phải trùng với tên người nhận hỗ trợ. Số chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân phải trùng với số chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân dùng mở tài khoản ngân hàng của người lao động. Rồi, tiếp theo đến số điện thoại liên hệ. Đây là những thông tin cần biết để mình mình cung cấp để mình nhận hỗ trợ từ bảo hiểm thất nghiệp đấy nha, mọi người chú ý. Số điện thoại liên hệ, người lao động chuẩn bị một số điện thoại liên hệ để cung cấp cho cơ quan bảo hiểm xã hội giúp thuận tiện cho việc liên hệ giữa cơ quan bảo hiểm xã hội và người lao động trong trường hợp cần thiết. Tiếp theo, người lao động có thể tìm hiểu thêm thông tin tại Tổng đài Bảo hiểm xã hội Việt Nam 1900 9068 để được tư vấn hỗ trợ hoặc cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại trang web bảo hiểm xã hội.gov.vn. Mọi người nhớ là à, nộp thông tin này ở đâu để nhận á, thì mọi người theo dõi những video sau nhé. Mình cung cấp những thông tin này ở đâu để được nhận cái hỗ trợ này thì mình sẽ cung cấp ở những video sau chi tiết hơn à, mọi người à, căn cứ vào những thông tin mình cấp mình sâu trên màn hình này thì mọi người có thể hỏi nhé hỏi họ hỗ trợ hướng dẫn cho ok chưa xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem tin mọi ý kiến đóng góp hoặc thắc mắc hãy để lại cho mình ở dưới phần bình luận nhé và tất cả những cái thông tin liên quan mà mọi người muốn biết thì có thể nhấp vào uh, cái tên kênh hoặc cái biểu tượng của kênh đó rồi mọi người nhấp vào phần video thì có trong đó có những cái video mà mọi người sẽ quan tâm đấy thì rất mong mọi người à, like và đăng ký kênh để cập nhật những thông tin tiếp theo nhé. Cảm ơn tất cả mọi người, mình xin phép dừng video ở đây.